đó vô thuê đồ cái đi ra ngoài đường cha con nhìn quá trời mấy em trời đất có nhìn anh như người nhật giống em oh, rồi anh thuê đồ xong mà anh đi ra ngoài đường xong anh đi vô trong cái cái, cái thành đó anh chơi nữa anh đi vô cái thành đó trời cha con nhật nhất là mang tay nó thích anh lắm trời đất cái mang tay tây ơi cho Benny cho Benny Benny mẹ mày bị Nam y đó <laughs> Ê, chửi người đó cho Benny cho Benny xong lại chụp hình selfie cạch cạch cạch cạch bữa đó tao đi chung với áo đỏ con nhỏ đó đóng vai xa, anh đóng vai samurai thấy những tấm hình vừa thổi chưa đó thuê bộ đồ đó đám đồng tiền bắt gạo có giá trị thương mại lắm em chụp tấm hình vô like quá trời được không xử chưa À, xin chào các bạn quay lại với Nhật Bản Nó cái tật của Duy á, thì à, đi rất nhiều bạn à, Khi mà Duy đến một cái vùng đất nào á, Thì Duy thích kể cho bạn bè nghe những cái đẹp, những cái hay Những cái nét tinh hoa của những vùng đất đó Và ngày hôm nay là Nhật Bổn xứ sở Phù Tan Xứ sở nhẫn giả, xứ giả GAB Đó dưới Nhật Bản là một cái đất nước mà nó rất là kỳ bí, mà rất là kỳ thú, mà rất là lý thú luôn nữa thì không nói nhiều nó có nhiều cái để nói lắm nhưng mà để phát triển một du lịch của một quốc gia thì chúng ta cần phải có một cái biểu tượng đúng không chúng ta phải làm truyền thông tốt chúng ta phải quảng cáo tốt về biểu tượng của việt nam là cái gì mày hỏi tao cũng biết luôn á thí dụ như việt nam có rất nhiều biểu tượng mà không có gì ra cái gì hết mấy bây giờ nhắc tới biểu tượng của việt nam là gì con rồng cháu tiên hả trời đâu để đi coi con rồng cháu tiên ở đâu coi hả Vậy biểu tượng của Việt Nam là gì? Ruộng bậc thang hả? Ủa ruộng bậc thang đi đâu coi mấy em? Rồi biểu tượng của Việt Nam là gì? Sông ngồi chằng chịch hả? Biểu tượng của Việt Nam là cái gì nữa? Chiến tranh hả? Đó Bởi vậy ở cái câu chuyện của Việt Nam á Thì anh không muốn nói Tại vì hiện tại á, cái du lịch của Việt Nam nó vẫn đang lay hoay Giải những câu hỏi lớn những câu hỏi lớn tại sao tại sao tôi đừng vàng biển bạc đất vì nhiêu mà du lịch tôi bèo vậy bèo là nhiêu con số liệu luôn em nói chung bằng phần nửa thái lan á quên như là khoảng chừng hai chục hai chục triệu đi cứ chơi cỡ cỡ đó em cỡ cỡ đó hai chục triệu hay là 16 bảy triệu gì đó năm á đó thái lan gấp đôi nhưng thái lan bốn chục luôn thái lan kinh lắm em đó du lịch thái lan du lịch việt nam mình nó thật sự mình nhận định một cách khách quan theo góc nhìn của anh Duy Nguyễn nha nó đúng thì like không đúng thì thôi nha mấy em đừng chửi nha thì nó chưa được phát triển nó phát triển chưa xứng với tiềm năng mà nó còn chụp giật ở nhiều khâu đó nói chung nó có nhiều vấn đề lắm bây giờ bỏ đi qua nhật bản mấy nhật bản rất thành công trong cách làm du lịch mấy em mặc dù ở nhật bản là một quốc gia nó giàu có rồi nó giàu thấy là đâu cần phát triển du lịch làm gì nhưng mà nhật bản là một trong những quốc gia du lịch cũng rất mạnh rất mạnh mấy em tại sao người chúng ta không đến nhật bản tại nhật bản giàu giờ tao thiệt mày muốn đến tới nước giàu hay tới nước nghèo đúng không mình tới nước giàu á thì mình khỏi lo nơi ăn chống ngủ chỉ lo tiền thôi còn tới nước nghèo không biết ngủ ở đâu nữa anh nói thiệt với mày không phải chê thái lan nghèo chứ hồi kỳ anh đi qua thái lan anh ngủ cái phòng trọ không phải phòng trọ khách sạn ba sao của nó mà nhìn như khách sạn lộc xin lỗi mấy em tiếp chỗ đó nha mấy em giống như y, y khách sạn đối diện của anh à đâu ơi nói giống khách sạn đối diện thì cũng hơi quá nó bự hơn chốc mày ơi đó đó đó, đó. tại sao chúng ta muốn đeo qua nhật bản tại vì đi qua nhật bản có giá trị thương mại ví dụ như một thằng chỉ chụp hình ở nhật bản thôi tự nhiên đẳng cấp hơn rất nhiều so với thằng chụp hình ở thái lan vậy thôi à đúng không mày chụp hình ở thái lan mày đi tới mấy cái chỗ tối ngày có tượng phật nằm trên núi chụp hình và tao biết mày thái lan rồi đó nhưng mà chụp hình ở nhật bản nó rất là sang tấm hình rất có giá trị con người rất đẳng cấp biết thằng này đưa được nhật bản rồi là ngon wow, thằng kia đi thái lan không bạn đó khỉa thái lan chút đỉnh nha mấy bạn thái lan tại mấy bạn khỉa bóng đá mình khỉa là du lịch hey. <laughs> vậy thì á ở nhật bản có cái biểu tượng gì mà nó thu du lịch các bạn theo bạn nghĩ coi một hai ba bốn năm tất nhiên cái chuyện giàu có này không phải là biểu tượng quốc gia nó giàu có thôi nhưng mà nhật bản rất thành công khi mà xây dựng lên hình tượng hoa sakura yes. nhật bản hoa sakura mùa hoa lê kima nở ủa lộn lộn lộn em lộn lộn nay việt nam cái gì mùa xuân sang có hoa anh đào màu hoa tôi chốt yêu từ lâu đó mùa hoa anh đào của em nhật bản là hoa anh đào nó tràn lan vậy tôi hỏi mày ca hoa anh đào có gì đẹp không xấu quá xấu không qua phượng nữa đúng không tới mày tin mẹ hoa anh đào xấu không qua phượng nữa đó nhưng mà biểu tượng hoa anh đào là biểu tượng của xứ sở phù tang mày thấy làm du lịch nó phải như vậy cái hoa xấu mà tao kiếm tiền hay tới mùa hoa anh đào nở cả cái đất nước nhật bản nó tràn ngập trong sắc hoa anh đào rộng lớn lắm em tất cả những công viên trung tâm của Tokyo tràn ngập sắc hoa anh đào một cái một cái một cái không gian nó nó, nó, nó kinh khủng lắm không biết dụng chữ gì nó lạnh lạnh em nó có cái lạnh của mùa xuân ở mùa xuân của bạn nó còn lạnh nha nó có lạnh của mùa xuân nó có những cái cành hoa anh đào nó thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới lúc đó cha con nó kiếm đổ tiền nhau đi làm visa Nhật Bản đi qua thăm hoa anh đào mà cái nước Nhật đó nó hay ăn điểm á, là người ta đi một chục lần người ta chưa chán đó là cái hay còn bây giờ nói Việt Nam mình á thiệt nhiều khi cho khách du khách nó nói là nè gì never again Tức là đi lần không quay lại còn Nhật Bản nó thiệt chứ mày mày muốn đi hoài muốn đi hoài tại vì ở Nhật Bản á, nó giàu mà nó không chảnh nó không chảnh em vậy mình thấy thấy thích đúng không mình chơi với thằng mà nó giàu vậy á tự nhiên mình thấy mình có giá trị thương hiệu mà được cái nó quý mình nữa nên mình cảm thấy mình thích và cái nó xây dựng cái hình tượng hoa sakura rất là đẳng cấp cái công viên nó không có gì hết á anh nói thiệt với mày luôn á má công viên được cái bự thôi chứ không được chỉ chân tội á mà cha con đâu vô nù nù nù nù nù biết làm gì nữa đông lắm đi kinh khủng luôn á nó vô trong đó mà sinh viên tụi nó cũng chơi giống như sinh viên mình nó ngồi trong à, trong à, nó ngồi trên trải chiếu ra không phải chiếu mà kêu là dĩa bạc á nó trải ra bạc nó ngồi ăn nhậu này nọ kia đằng kia nó bán tôm đằng kia nó bán mực nướng đâu nhật bản trùm hải sản nha mấy em nói về nhật bản là tụi em phải biết sợ nó trùm hải sản đó hải sản việt nam mình trả lại gì đâu đi không biết sao gì nó trả là cái gì không tức là về mặt số lượng và quy mô không bằng nó tụi em vô cái siêu thị bên nó là siêu thị, siêu thị nhật thằng Aeon này nè ở bên nó Aeon cũng nhiều lắm đi vô một phát một hả trời ơi cái chỗ mà nó chế biến hải sản xanh mùi máu không à ghê lắm dân bệnh ăn cá kinh khủng mà công nhận cá nó làm ngon thiệt mấy em anh phải là vót cho cá luôn á nhưng mà có cái nước chấm ăn quen nha nước chấm việt nam mình chấm quen rồi qua bên đó nước chấm nó là lạ ăn đi cũng quen thôi xong rồi cái nó nó bán những cái cửa hàng hải sản trong du lịch nó bán đơn giản lắm em nó dạng như bbq vậy đó mà vô mày uh, mua thẻ xong rồi get like rồi ừ, ra nướng mực xịt cái đâu bên bển ăn mực với kem không về tôi lên 10 kg luôn ông cái xứ nó ác lắm mày ơi nó bán kem kinh khủng luôn á không có gì ăn hết á ăn hải sản như kem bất cứ gà là mua cái kem cạp bập bập bập bập lúc ăn ngon thấy bà nội luôn đâu có biết về đâu calo nồi nồi má tối về cặp bụng rung giường luôn không xuống đó nên đi du lịch á dễ mập lắm em đó rồi à đó là cái biểu tượng mà Nhật Bản nó xây dựng trên hình tượng hoa Sakura thành phố nào cũng có hoa đó đó cái cây hoa anh đào á thì tụi em có có, có đi thì nói chung là nó nhiều lắm mà nó cũng không có gì lạ đâu tụi em chưa thấy tụi em thấy lạ nhưng mình thấy tụi em rất bình thường nhưng nhưng mà nó là cái một yếu tố để thu hút khách du lịch mà nó có được cái lạnh nó nó được có được cái lạnh thì tại, tại sao miền bắc mình cũng có lạnh mà không làm thêm đi ờ, ờ. đúng không tại vì tại vì cái lạnh của miền bắc thì nó có cái lạnh của thiên nhiên nhưng mà nó nó thiếu đi cái hạ tầng để phục vụ cho du khách đó còn ở nhật bản thì nó nó nó nó nó nó nó là một thành phố hay lắm em nó nhìn thành phố nó là mát con mắt rồi đúng không thành phố nó cái kiến trúc cũng đẹp nữa em vô thành phố của anh nhìn nhà cửa nó lót toàn ốp đá không à đá hoa cương á anh có chụp hình nè bữa nào tôi gửi cho đẹp lắm nhìn là tự nhiên mà thấy nó sang sang à mình nhìn nó thích rất là mát mắt và nó có những cái khu phố đúng không để dành cho mình đi bộ cái đó việt nam không có nên mình cảm thấy mình thích em hiểu không mình đi mình đi mình đi bộ mình đi tới những cái khu phố đó đông dòng người quá mình cảm thấy cuộc sống của mình nó không cần phải xe cộ nó không cần phải nói chung là nó khác việt nam rất nhiều nên đó là cái cách mà người ta người ta muốn đi du lịch người ta thích trải nghiệm một khoảng thời gian ngắn trong một đất nước hoàn toàn mới đó chúng ta trải nghiệm 7 ngày 10 ngày Đúng không khi mà tụi em đi bộ và đi mua sắm trên những cung đường nó có cái lạnh của mùa xuân mà dân miền nam nữa thèm lạnh thấy bà luôn dân miền nam nó nóng đúng không bây giờ ở việt nam mà muốn đi bộ thì không được đi bộ nó bụi nó khói thời ơi chán luôn á nó nói thiệt chứ không phải mỗi lần đi ra đường á là cái xe mẹt của anh á mà xả cửa xuống chi với mấy em biết không mua mua mua mua phí mua phí 15 ngàn thôi anh chỉ làm động tác xả cửa thôi mà xả chừng 10 lần vậy trong xe của anh bụi không à nó vậy á nên không nên ở Việt Nam nó không có thích hợp đi đi bộ lắm nó không thích hợp còn ở bên bên Nhật Bản anh biết nói làm sao nói nhiều quá tụi em tưởng anh quảng cáo Nhật Bản chứ thiệt á cái cảm giác đi bộ của nhật bản đã lắm mà nhất là mà đi với, với bồ trời ơi nó phê hai đứa nắm tay nhau đang là lạnh xong rồi tóc em vướng ờ, chút uh, tuyết nè tôi phủ lên cái trời hai đứa mình ờ, xoay vòng không trời ơi nợ nó hạnh phúc lắm em hàn quốc cũng được nha nhưng mà hàn quốc thì cái này em nó không bằng nhật anh còn nhớ anh có những cái tấm hình đúng không người ra đi đầu không ngoảnh lại trên một cái trời đầy hoa sakura bụi tuyết nó bay trong một cái phố cổ của nhật trời đất cơm mắt những phim kiếm hẹp đó mày tấm hình đó úp lên hơn ngàn like á wow. đúng không nhìn tóc anh tóc kiếm hẹp, tóc như kiều phong người nãy nói rồi đúng không tuyết nó bay lấp lắm trắng phếu đi trên hai hàng hoa sakura một khung cảnh rất yên tình rất yên bình nói chung là anh thích đi du lịch mà mỗi vùng đất đi qua thí dụ như mình không phải là mình đến nhật bản vì nó giàu thằng singapore nó cũng giàu vậy nhưng mà singapore có gì chơi hết á trời bạn tao nó mới đủ tết để đi singapore nữa nè nói thôi đi làm cái con mụ gì em ơi singapore gì đâu mà đi như cái lỗ mũi vậy đi về qua bên đó làm gì <laughs> đó nhưng mà ở nhật bản á anh thích nó có được cái khung cảnh nó có khung cảnh cái đến những cái vùng quê của nhật bản nó cũng rất là rất là yên bình nhưng mà trong cái yên bình đó nó có cái hiện đại nha ba chứ không phải nông dân ở bển lúa đâu nông dân ở bển nụ lướt iphone hơi bị ghê á đó. đó thật ra nhật bản là một cái quốc gia cảnh không có đẹp mấy em cảnh không có đẹp nhưng mà họ biết làm cho cảnh họ đẹp thấy nó ngộ ngộ không thật ra nhật bản đồi núi không chứ con khỉ gì đồi núi mà nó một một quốc gia nó động đất nó núi lửa nó nghèo tài nguyên đúng không nhưng mà con người nhật bản rất là giàu nó là đại ca của châu á đó nên người ta hay so giữa việt nhật bản với việt nam nhưng mà anh thấy là cái sự so sánh nó cũng khập khiển không có so được mỗi đất nước nó có một cái hay riêng đó mà thành phố tokyo nó hay á là nó ba chục triệu dân mấy em mà nhìn nó không có ngợp cái đó là cái hay đó dân nó sống ở dưới lòng đất rất là nhiều nha mấy em những cái chuyến tàu điện ngầm đó những cái ga đó bên Nhật Bản là theo như đánh giá là một quốc gia mà có thể nhất thế giới về cái giao thông công cộng nhất thế giới về cái giao thông công cộng cái giao thông Nhật Bản rất tuyệt vời rất tuyệt vời mấy em còn cái giao thông của Trung Quốc thì nghe nó cũng khen ghê lắm nhưng mà anh thấy Trung Quốc nó còn một cái đẳng cấp rất xa nó mới kịp với Nhật mà thật sự á dân Nhật nó cũng không có thích dân Trung Quốc đâu mấy em ơi không thích qua bên đó nó có nó, nó, nó cũng có nó nó cũng có những cái mà nó hai quốc gia này xu lộn mà đúng không nhớ không má nhật đi quýnh trung quốc cũng đúng khổ luôn quýnh trung quốc trung quốc hận nhật như gì sau này ờ, giờ thì cũng nói chung bằng mặt không bằng lòng đâu nhưng mà có mấy thằng ở việt nam á nó qua bên nhật nó bẻ nó bẻ bông nó bức cạnh nha hỏi người quân tử vô danh chơi hoa sao lại bẻ cành sakura tại cái cây satura nó nó nó như cái cây giống cây gì việt nam ta không biết giống cây gì nữa nói chung là cái cái cây nó nó, nó lùng lùng mà tán nó rộng rộng như nè cái cây nó, nó, nó nằm trước mặt nè con gái tới chụp hình selfie cạch cạch cạch cạch, cạch này kia quá khỉ nó bẻ vậy luôn uh -oh. bị bị phạt phải gì đó nên cái tật tầm bậy tầm bạ qua nước người ta phá cây sakura đang đẹp gì đó nó vô nó bẻ cành không thể tin được nó bẻ cành đã ăn phạt nha mấy em đừng có tầm bậy tầm bạ bởi vậy em em cây cây hoa sakura là cái hoa anh đào á nó như là một biểu tượng của Nhật Bản nó nằm ở trong công viên nha ở trong công viên người ta trồng cây đó rất là nhiều rồi ở ngoài đường người ta cũng trồng cây đó rất là nhiều nó đó là cây loại hoa cây biểu tượng nên khi mà đi du lịch Nhật Bản nó sẽ phát triển nhất vào cái mùa hoa Sakura còn nếu mà sao hoa Sakura mà nó hết rồi đó thì cây trụ lũi cây trụ lũi à bởi vì đi du lịch là nó phải đi theo mùa từng quốc gia nó có những cái mùa đặc trưng đặc thù còn anh đến với Nhật Bản đó không phải là vì hoa Sakura anh là người thực dụng lắm hoa cỏ <laughs> gì nó anh đến Nhật Bản thì nó giàu thôi à anh nói thiệt á cuộc đời anh nước nào giàu đi hết anh nói thiệt sắp tới tin đi úc me úc mà sắp tới tin đi úc úc đi new zealand à, trong nội dung vlog này anh tiếp tục đi với cái phần nhật bản vấn đề tiện nghi nha mấy em chứ hoa sakura nói nhiều quá mất công quảng cáo cho nó hơi kỳ kỳ ở Nhật Bản á thì cái tiện nghi du lịch rất tốt nó là quốc gia G7 là đừng chê đó chê nó nhục mặt nghe khách sạn là nó ok lắm nó rất ok chứ cái nó nhỏ thôi tại nó nhỏ thôi em biết sao nó nhỏ không tại dân nó đông quá ba chục triệu dân nhét trong thành phố tokyo mà lượng du khách nó cực kỳ kinh khủng trời đất ơi du khách nhật bản đông lắm em thua Thái Lan thôi Hôn Thái Lan thôi mà du lịch Nhật Bản đem ra một lượng ngoại tệ khá cao đó nên á khách sạn này nọ kia tùy vào thời điểm thời điểm em đi vào mùa lịch cao điểm á mắc bà cố luôn còn thời điểm mà đi vô cái mùa thấp thấp, thấp xíu á là nó nó cũng mềm mềm giá thôi nhà hàng nè khách sạn nè mà ở đất nước nhật bản nó hay lắm em lâu lâu ra đường gặp mấy nhỏ mặc kimono nó đi nồi nồi luôn á ai cái đó thuê được lắm em anh có thuê cái áo nhìn anh như samurai vậy đó đó xong cái con nhỏ kia thuê cái áo nhìn như Caesar biết Caesar là gì không ba đó là hình tượng ha anh muốn nói tới Nhật Bản nó xây dựng cái đó đó Nhật Bản nó kiếm tiền hay lắm trời ơi theo đánh giá là Nhật Bản kiếm tiền đẳng cấp hơn tại vì khi mà em đi qua Thái Lan á người ta thu hút du lịch bằng cách giá giá trị rẻ và đón khách nhưng mà Nhật Bản á, nó thu hút bằng cái văn hóa của nó nó thu hút bằng cái văn hóa và cái độ giàu sang của nó để nó khẳng định rằng cái văn hóa tao như vậy thì tao mang được cái độ giàu sang này đúng không đi qua Nhật Bản là tụi em biết lịch sử nó luôn má từ hồi cái thời mà mấy lãnh chúa quýnh lộn thằng ninja thằng ninja ở đâu mà ra rồi, rồi thằng samurai ở đâu mà ra xong rồi nó còn mua, em đi nhật bản phải mua hình nữa mấy em hình seiza nhớ nhiều tiền như triệu mấy hai triệu con á rồi xong hình hình samurai võ sĩ cầm kiếm quýnh vậy nè đó đó là cái đó là cái văn hóa của nhật bản giờ nó cho thuê trang phục này nọ kia các kiểu à, thật ra nói thiệt mẹ đó việt nam cũng có nếu mà nói việt nam không có là nói bậy đúng không em lên ờ, đà lạt đi Vinh Bảo Đại cũng có chuyện thay đồ đó yes. Nhưng mà thuê vô mặt không không không, không có giá tiền thương mại Không có giá tiền thương mại em nếu mà nói về cái chỗ thay đồ á thật sự á cái dinh bảo đại mà cho thay đồ á nó giống như cái shop của thằng sinh viên mới ra trường còn cái chỗ mà thuê đồ á của xa của bên nhật á nhìn hả nó như là diamond vậy đó trời đất ơi trong đó là quá trời đồ luôn đồ ví dụ mày mày muốn thuê rẻ tiền á thì nó có loại rẻ tiền mắc tiền loại mắc tiền mắc tiền quý tộc rẻ tiền thường dân đó vô thuê đồ cái đi ra ngoài đường cha con nhìn quá trời mấy em trời đất ơi nó nhìn anh như người nhật vậy mấy em hồi anh thuê đồ xong mà anh đi ra ngoài đường Xong anh đi vô trong cái cái, cái thành đó anh chơi nữa Anh đi vô cái thành đó trời cha coi nhất, nhất là mấy thằng Tây thích anh lắm <laughs> Trời đất ơi mấy thằng Tây nó ơi Chào Benny, chào Benny Đấy, Benny mẹ mày Việt Nam y <laughs> Đó Ê, chửi nhưng mà đó Chào Benny, chào Benny Xong lại chụp hình selfie cạch cạch cạch cạch Bữa đó tao đi chung với áo đỏ Con nhỏ đó đóng vai Caesar Anh đóng vai Samurai Thấy những tấm hình vừa thoại chưa Đó thôi bộ đồ đó đáng đồng tiền bắt gạo có giá trị thương mại đó em chụp tấm hình vô like quá trời luôn không xử chưa nó thì thì bây giờ nhật bản nó nhồi sọ thành công hết rồi anh dạy quảng cáo cho nó quá trời luôn đúng không một đất nước châu á đổi mới kịp thời để rồi phát triển đến như ngày hôm nay tất nhiên anh không đi sâu lịch sử nhật bản nó có chiến nội chiến rồi chiến trong thế giới nhất thứ hai gì lum la kệ bà đó đi đó nhưng mà nhật bản họ rất tự hào về cái cái văn hóa của họ họ họ là một cái quốc gia nó ngộ lắm em nó vừa nó vừa mang yếu tố cổ kính của lịch sử mà nó vừa mang yếu tố hiện đại của phương tây nó vậy đó đi vô mấy cái thành của nó mà thành lớn nhất cái thành gì không thành osaka trời ơi có cái hào nó rộng bà mẹ luôn có thể là nó không bự bằng trung quốc trung quốc nói về thành ghê lắm em trung quốc thì nói về thành mẹ thời tam quốc này nọ kia thời đường đồ nó thành chắc bự á nhưng mà nhật bản á nó còn lại những cái cấu trúc thành cổ ngày xưa nó còn những cái hào mà nó nói về những gì lãnh chúa này chiếm thành này đẻ ra ông này bà kia thuê sát thủ dứt này vua minh trị thì đâu từ đâu mà ra này nọ kia à nãy giờ nói nhiều quá biết nói lại xê xa là gì xê xa là kỹ nữ ông ơi xê xa là những người tài năng lắm đúng không đờn ca hát sướng này nọ nhưng mà trong chính trị xê xa làm gián điệp nha nên sau này ông vua mới lên ổng cái ông vua đó đó ổng gì xê xa mà không có ngôi mà xong ông lên ông dứt xíu xa luôn ông nói tại vì mày đảo tránh triều cương thôi tao dứt mày cho chắc cú đó xê xa cài gián điệp gián điệp xê xa ủa lộn ghê xa nó lộn hoài quá sorry sorry sorry mấy em lộn lộn nha học dịch còn lộn đừng khó với anh Duy Nguyễn nha cúm đó coi phim đi ninja samurai ghê xa đó chính là nhật bản đó Nhật Bản nó hay với một cái là nó một đất nước hiện đại đúng không một đất nước G7 G7 là quốc gia phát triển chứ không phải là cà phê G7 ok nhưng mà nó có một cái gì đó nó cổ kính nó rất là Á Đông trong từng gia đình Nhật Bản nó cũng vậy đó thí dụ như mày thấy không, ngộ Nhật Bản đóng phim như quỷ vậy đó nhưng mà ở ngoài đời không phải đứa nào cũng cởi mở nha ngộ á mà nói cho đi qua Nhật Bản thích nhất nhà em không biết kể từ cái tên ngày mai luôn đi ra ngoài đường á vô cái chỗ kia giống như cái cái nhà sách thôi nó bán sách người lớn mày bán sách người lớn mấy nhỏ nữ sinh học cấp 3 mặt đầm giống nó tướng nó giống anh nè mặt đầm tới đây đeo tất ờ, tới ờ, tới đâu đây nè đây nè đeo giày bình thường áo vô của nó ngồi coi sách điền lần mười mấy hai chục đứa đi chịu không nổi không nổi mẹ em là đổi quốc tịch chứ thiệt á nói cái xứ gì kỳ cục à kỳ quá nha anh nói thiệt tụi em á nên đi đi đi du lịch nhật bản đi tại vì nhật bản có lợi cho em mình đi mình vừa tìm hiểu được cái hay của nhật bản vừa hiểu được khí hậu của nhật bản vừa hiểu được văn hóa nhật bản vừa hiểu được lịch sử nhật bản và vừa thấy được sự phát triển của nhật bản không nhiều quốc gia có cái này đâu mấy em anh nói thiệt á nhiều khi em đi mấy thằng khỉ khô mấy thằng ờ, châu âu mấy thằng mấy thằng bắc âu này nọ thì tụi em cái ngắm cảnh này nọ thôi đúng không nếu mà đi du lịch theo anh nghĩ á mà chỉ ngắm cảnh thôi đó thì nó quá bình thường trong một chuyến đi mình nên có tất cả đúng không thí dụ bây giờ mấy em có đồng ý với anh việt nam mình nghèo không thì mình đi những cái nước như vậy á để mình thấy được cái sự văn minh của người ta mình thấy được cái sự phát triển của người ta để về các mình mình mình thay đổi cái suy nghĩ trong cuộc sống để mình làm cho gia đình mình giàu hơn yes. nó giống như đạt đi nó ốm quá bây giờ ra ngoài là người ta ta chôn sống rồi đó ra nước ngoài là không có chơi với mày nó hiểu rồi bây giờ là em phải mua mát ginner uống vô đúng không để cho tăng cân này nọ cho nó khỏe khoắn rồi vô chứ sống vậy là dưới mức sống của, của, của, của nhân loại không được nó bữa bữa sau anh sẽ làm video anh nói tiếp về Nhật Bản ở những khía cạnh khác khía cạnh là giao thông đúng không Nhật Bản nó có một cái sân bay nhân tạo nằm trên mặt biển luôn nha thấy ghê chưa con người đã đi tới những bước rất xa nó chứ không phải giờ đây mà Long Thành còn nằm trên giấy nó thật sự nhiều khi mình ờ, những chuyện nó lớn quá thì mình không biết đó, nhưng mà Nhật Bản nó phát triển rất xa em nói về giao thông Nhật Bản là một cái rất là hay mà cái đó anh sẽ nói một đề tài riêng còn trong cái video này anh nói về hoa về chim về bướm về samurai về những người phụ nữ khuynh nước khuynh thành của Nhật Bản xứ phù tang những giả ninja nó nhảy lầu là chuyện bình thường ấy nó không phải là ghê như phim ninja nhưng mà mấy thằng ninja nó đi giết người nó sát thủ này nọ là cái chuyện rất là bình thường trong cái xã hội Nhật Bản và Nhật Bản hỏi có xã hội đen không có luôn xã hội đen ở đâu ra thì ngày xưa mấy ông bố samurai đó sau khi samurai giải thể ông đi đâu trả lại đi nên một năm á cố gắng tập gym tới bbt đóng tiền đó, uống súp xong rồi ta đi du lịch một cái nước nào đó để mình cầm cái hộ chiếu lên hộ chiếu mình nó có quyền lực chút Này. nên đi du lịch đi mấy em mà trong du lịch thì Nhật Bản là một đất nước mà anh Duy là là khuyến nghị cho em đi nên đi Nhật Bản thay vì đi Hàn Quốc tại Nhật Bản nó có giá trị thương mại hơn Hàn Quốc nó giá trị thương mại không bằng nhưng mà Hàn Quốc visa dễ hơn Nhật đúng không tất cả mọi chuyện đều là visa thôi thí dụ như tụi em xin visa Nhật rớt ok quay lại visa Hàn không sao đâu nó, còn Thái Lan chuyện bình thường cũng đi giờ nào cũng được nhưng mà trong Đông Nam Á này thì anh thấy ngoài Singapore chả con nào đáng đi chả con nào đáng đi có mấy đứa nó rủ đi ba ly ba lũng này nọ thôi mệt quá đi ba ly thôi đi con đảo cho rồi